chào anh em chào mừng anh em tiếp tục đến với livestream của Tây Casino thì à, như anh em đã biết đấy, cái dòng sản phẩm cháo đổi bài lần trước tôi đã giới thiệu cho anh em rồi thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mới ông cứ à. giới thiệu đi <laughs> đánh bài đánh các bộ môn à, bài bịp rất là hiệu quả à, nhất là các bộ môn như là liêng ba cây à, sâm phỏng anh em cũng có thể đều có thể áp dụng được thì à, tôi sẽ giới thiệu cho anh em à, một dòng sản phẩm à, à, rất là cao cấp đó chính là cái con à, kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp da nha anh em đây kính tròng thì bên T Casino có rất là nhiều loại chơi casino thì có rất là nhiều loại này hộp gỗ hộp da rồi các loại hộp uh, bên tay. Vâng, tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một cái loại kính áp tròng nhìn xuyên bài rất là cao cấp của T Casino. À, thì T Casino có rất là nhiều loại kính. Kính từ những dòng kính như là kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp gỗ này, của Mỹ này, hộp da này, hộp uh, nhôm inox đúng không ạ? Rất là nhiều loại. Thì uh, cao cấp nhất chính là cái dòng hộp da này. Anh em nhìn này được bảo quản trong một cái hộp da rất là bền đẹp chắc chắn và nhỏ gọn tiện lợi cho những anh em nào mang đi à, chơi xa du lịch rất là hiệu quả thì à, đây giới thiệu với anh em đây là hai cái lem kính áp tròng nhìn xuyên bài với những cái lem kính này nó sẽ hỗ trợ anh em nhìn à, xuyên tốc lá bài rất là hiệu quả Đấy. nó sẽ giúp anh em là như mình đang đánh bài ngửa luôn Đấy. vì uh, khi sử dụng này đeo lên kính những cái bộ bài đặc biệt này đây là gọi là những cái bộ bài kính áp tròng anh em bài kính này à, trên mỗi lưng mỗi lưng cây kính này linh bài này chúng tôi đã in một cái chất gọi là chất phản quang chỉ khi nào anh em đeo kính lên thì anh em có thể nhìn thấy được Đấy, không khác gì anh em đang đánh bài ngửa bằng con uh, những cái bộ bài này cả những cái bộ bài này thì ờ, không khác gì bài chợ nha anh em Đấy. Ừ, thực ra nó là bài chợ thôi chúng tôi uh, mua nó về và in lên những cái chất sau đó sẽ được uh, cơ sở sản xuất đóng gói lại y như một bộ bài mới không khác gì bài mới cả anh em ạ thì uh, đây là một số mẫu của bài kính áp tròng này thị trường có những cái mẫu nào thì chúng tôi đều có cho anh em những cái mẫu như vậy cả Đấy. anh em nhìn này sơ qua về những bộ bài kính chỉ cần anh em luồn được bài vào thôi là anh em đánh không khác gì bài ngửa rồi Đấy. kính này thì ờ, đeo rất là dễ đeo êm dịu mắt Đấy. loại cao cấp mà anh em cao cấp thì lúc nào đeo nó cũng là tuyệt vời nhất rồi Đấy ở đây tôi có một cái len kính à, đây này, giới thiệu cho anh em ở đây tôi có một cái len kính tôi đã tán ờ, tôi đã dán nó ra một miếng đề can đây tôi dán nó ra ở một cái miếng đề can như thế này thì nó cũng sẽ tương tự khi anh em đeo đeo lên mắt thôi Đấy. anh em nhìn qua video anh em cảm thấy uh, anh em thấy màu tím tím mờ mờ không ạ Đấy. thì nó cũng sẽ uh, anh em đeo vào mắt thì nó cũng thế nhưng mà đeo vào mắt thì nó sẽ sáng rõ hơn Đấy, anh em đi được trời tối nhé rất nhiều anh em uh, lên nhờ mình đeo khi mua xong kính ấy, nhờ mình đeo thì các anh em đã, <clears throat> đã đeo đi đánh luôn và trời tối đó là trời tối nhưng vẫn đi được nên uh, mình cũng có thể đảm bảo cho anh em 100% là trời tối đi bình thường nhé đây mình sẽ sử dụng uh, cái mắt của camera ở con điện thoại này để uh, test cho anh em xem uh, sơ qua về cái bài kính này nhé Ờ. mình thấy cái dòng kính nhanh áp tròng nhìn xuyên bài này đánh rất là hiệu quả luôn Đấy. anh em khéo léo một chút kết hợp với à, khả năng của mình thì à, anh em sẽ sử dụng con kính này mình đảm bảo với anh em là ok luôn Đó. anh em nhìn thấy này đây này mình sẽ đọc từng lá bài một cho anh em xem qua cái con kính này mình có thể nhìn được từng lá bài nhé Đấy đây không phải là một chiêu trò ảo thuật gì cả mà là thực tế luôn thì anh em đeo cái lăng kính này cái lăng kính này mình lắp vào camera thì nó không khác gì nó lắp vào mắt anh em cả Đấy. đảm bảo anh em là khi anh em lắp vào mắt nó còn nhìn rõ hơn mình sẽ đọc từng lá bài một cho anh em xem Đấy. các ký hiệu của các con bài anh em ờ, qua video không biết anh em có thể nhìn thấy nó mờ mờ ở trên màn hình này không Đấy. mắt nhìn thì rất là sắc nét đây là lá 9 này Đấy. đây là lá 10 này lá này lá 10 em có thể kiểm tra trực tiếp ở bên này Đấy, mình sẽ nhìn lá 5 này hoàn toàn nhìn xanh chín luôn lá di này ừ, đặt cho anh em xem di này ad này bài còn đang úp nhé ad này mình không hề uh, sử dụng một cái chiêu trò gì cả mà là trực tiếp mắt nhìn thấy lá 8 này 8 tép luôn à, ờ, còn cái này nó cũng có thể đánh dấu từng chất một 5 tép này Đấy, anh em nhìn Đấy, 7 7 xong rồi chấm ở hai đầu chấm ở hai đầu như thế này thì là 7 cơ Đấy. rất dễ hiểu cho anh em luôn cách chơi 3 mà gạch như mà có hình tam giác là baro Đấy, anh em nhìn này 6 cơ này nó có thể giúp anh em nhìn được cả chất lá này lá 10 này Đấy. lá 10 mà không có ký hiệu gì thì là bích Đấy. 4 rô này hai tem này mất rồi hai tem này đấy. quy này không ký hiệu gì là quy bích đấy. giá này là lá chín này anh em không ký hiệu gì thì là chín bích nhé mình chưa nhìn đâu chín bích này zero này đấy. còn nguyên nhân bài zero này rất là đơn giản và hiệu quả ba này đấy anh em biết chất biết đấy của họ rồi thì chắc chắn là anh em đánh thì không khác gì bài ngửa đây mình sẽ ví dụ chơi này khi chơi này chia bài nhé à, mình phải một tay giữ camera nên ờ, anh em không cảm <clears throat> à, sẽ cháo bài này và chia sau đó mình sẽ đọc điểm từng nhà một cho anh em xem để anh em cảm nhận là con kính áp tròng này hiệu quả như thế nào Đấy. mình sẽ chia nhé chơi bộ môn liêng đi Đây, ok chia từ nhà mình trước này đến nhà tiếp theo này bốn nhà chơi nha anh em bốn nhà chơi ờ, nhà này nhà này 7 điểm này mình nhìn là biết nhà này 7 điểm này nhà này 8 điểm này nhà này uh, <coughs> nhà này là hai điểm này đấy ra đến lượt nhà mình mình nhìn là mình biết nhà mình bao nhiêu điểm đấy. đấy anh em cũng có thể áp dụng à, nếu mà anh em biết chơi truyền ấy anh em áp dụng cái con kính áp tròng nhìn xuyên bài này đánh đánh bài truyền rất là hiệu quả luôn anh em đấy. thì à, mình sẽ, sẽ đọc điểm từng nhà một cho anh em xem này nhà này là đấy. cái thời gian người ta chia bài thì anh em sẽ đếm được điểm của người ta thôi bài này nhà này 7 điểm này từng lá một luôn chuẩn 100 ở năm QS6 đấy. anh em nhìn này QS6 này nhà này là 10 này 10 một 10 S7 là 8 điểm 10 S7 này Đấy, anh em thấy ạ xem nhà này nào Q57 này Q57 đấy, anh em nhìn đi bài mình đấy, khi biết điểm các nhà thì bài mình đấy, chơi liêng nhà mình đi nhà, nhà mình là đấy, toàn đầu người thì chắc chắn là nhà mình chiến thắng rồi đúng không anh em thấy chưa rất là hiệu quả luôn khi biết cái ván này mình là nhà to nhất rồi thì anh em cứ tố tiền tố từ từ thôi nhé anh em tố thật là từ từ đẩy đẩy dần lên đấy, những cái nhà như 8 điểm này hoặc 7 điểm này chắc chắn họ sẽ theo đấy nhìn rất là sắc nét luôn là 8 này ba camera anh em có thể nhìn thấy được đúng không ạ nhìn thấy được không ạ là 8 đấy nó chuẩn máy vâng. kính áp đồng rất là hiệu quả nha anh em đấy. anh em nhìn coi như nhìn bài được chơi các bộ môn uh, phỏng cũng vậy anh em sẽ biết được bài họ đang chờ con nào và đợi con nào đúng không ạ đấy, mình sẽ không đánh không đánh cho họ chẳng hạn như họ chờ một con uh, ví dụ như mình có thể nhìn được họ có chuẩn bị có phỏm uh, 6 đi mình có con 6 trong bè thì mình sẽ không đánh con 6 sang cho họ đúng không ạ mình còn biết được cả chất nữa nên mình à, đánh các bộ môn như phỏm cũng rất là hiệu quả xâm lốc cũng thế Đấy, nhìn được bè, nói chung là đánh bè ngửa thì mình sẽ là người chiến thắng rồi đúng không anh em kết hợp với một kỹ năng một chút kỹ năng đánh bài của anh em nữa là anh em sẽ thắng thôi thì đấy sơ qua về cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài là như vậy à, anh em muốn chi tiết cụ thể hơn hoặc là muốn à, test thử trực tiếp sản phẩm thì có thể lên trực tiếp cơ sở nhé bên mình đang có hai cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em ở gần các cơ sở nào thì hãy lên các cơ sở đó để thử trực tiếp nha anh em thì à, đấy hiện nay à, Tây Casino cũng đang áp dụng một cái chương trình khuyến mại cho anh em nào mà ấn đăng ký kênh thì anh em có thể ấn đăng ký kênh để nhận được thêm một phần quà chẳng hạn như là con mỏ đổi bài mỏ cháo đổi bài này, này. Đấy, giúp anh em cháo đổi các lá bài hoặc là anh em có thể được tặng thêm chiếc ví đổi về tùy đấy nhưng thường thì anh em sẽ được tặng thêm một cái mỏ đổi về nữa đấy đấy là tùy cái chương trình khuyến mại thôi tùy cái sản phẩm anh em mua nữa thì à, đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để à, nhận được cái những thông báo mới nhất về các dòng sản phẩm mà T Casino sắp ra trong thời gian tới nha anh em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.